đây các bạn thì nó ờ, sẽ kêu mình ở bên trên nó để gửi xác thực mã OTP nè từ ngân hàng Kiên Long ha đây bên bên dưới là tên của chủ thẻ ha và số thẻ đây nó đã gửi tin nhắn vậy các bạn đây 933 046 nó gửi tin nhắn từ ngân hàng Kiên Long các bạn mình sẽ nhập vô chỗ này 046 Đó. sau khi nhập xong nó kêu mình nhấn ô tiếp tục đây mình sẽ nhấn vô tiếp tục Đó. Đó nó báo là mình đã liên kết thành công nạp tiền vào ví Momo để sử dụng à, các dịch vụ của Momo như bạn Ok như vậy là mình đã liên kết thành công với à, từ tài khoản à, của ngân hàng Kim Long với ví Momo một cách đơn giản mà nhanh chóng luôn các bạn rồi đây mình sẽ nạp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 thì khi các bạn liên kết thành công uh, Momo với ngân hàng bất cứ ngân hàng này các bạn mà các bạn liên kết uh, ờ, thành công và nạp tiền uh, ờ, 10.000 vào tài khoản Momo thì các bạn sẽ được hưởng ưu đãi gói là 600k đó thì cái uh, cách liên kết như nào thì mình có để đường link ở bên phía bên trong phòng mô tả hoặc bên dưới phòng bình luận các bạn có thể truy cập vào đó để mà mình uh, mình à, nhận ưu đãi ha rồi giờ mình bắt đầu mình à, tiến hành vào video thôi các bạn rồi ok các bạn sau khi mà mình đăng nhập vào đường link ha thì nó có sao nó sẽ có một cái giao diện như thế này ở đây chữ đăng ký ngay ngay sáu trăm k các bạn thì đây là mình cái đường link mình đã để sẵn đó thì gồm có bốn bước để mình nhận ưu đãi gồm là, là đăng ký tài khoản nè thứ hai là đài, tải ứng dụng momo và đăng nhập thứ ba là liên kết ngân hàng với ví momo thứ tư là nạp tối thiểu 10k đó thì các bạn muốn nhận được cái ưu đãi này thì các bạn phải uh, liên kết thành công với ngân hàng đó rồi, thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn các bạn cách liên kết tài khoản Momo với ờ, ngân hàng Kiên Long các bạn. Thì do hiện tại mình thấy bên Kiên Long nó đang có chương trình là mở thẻ miễn phí và nó sẽ ờ, hỗ trợ cho mình đăng ký Momo luôn các bạn và không cần phải tốn phí ha. Thì ờ, mình sẽ tiến hành liên kết Momo với ngân hàng Kiên Long thử coi được không các bạn. Và xe mình sẽ nhận thử 600k này. Đó, rồi giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành vào video ha. Trước tiên thì các bạn sẽ kéo xuống bên dưới các bạn nhấn ngay chỗ chữ đăng ký nhận quà nè đó nhấn vô thì mình sẽ nhấp số điện thoại mình vô các bạn số điện thoại à, đăng ký à, các bạn lưu ý dùm mình á cái số điện thoại đăng ký này phải là trùng trùng khớp với số điện thoại mình đã đăng ký với ngân hàng các bạn đó rồi mình sẽ nhấp số điện thoại này vô và mình sẽ nhấn đăng ký đó thì cái bước này mình sẽ xin bỏ qua cái bước đăng ký ha và mình hôm nay mình sẽ tiến hành chỉ là mình liên kết Momo với à, cái tài khoản ngân hàng Kim Long các bạn thì các bạn muốn liên kết được hay không mời các bạn theo dõi video mình và các bạn ờ, chú ý À, theo dõi thật kỹ để à, mình à, liên kết cho các bạn xem và tránh trường hợp các bạn liên kết mà không thành công ha rồi mời các bạn theo dõi video Ok thì đây là mà Momo mình đã có tải về xong rồi đó mình đã đăng ký rồi giờ mình sẽ tiến hành mình liên kết với ngân hàng thôi các bạn đó. đây mình sẽ thêm cái chỗ này có chữ thêm đây để mình gõ gõ lên cho các bạn xem đó mình sẽ thêm ngân hàng ha rồi ở trên đây nó có để là ngân hàng thanh toán quốc tế gồm có thẻ Visa thẻ Mastercard và thẻ GCB cái này là thẻ tín dụng nha các bạn còn bên dưới gồm có thẻ nội địa nè đó thẻ làm để liên kết để nạp tiền nha các bạn thì khi các bạn à, đăng ký mở tài khoản à, của ngân hàng thì các bạn lưu ý khi mà muốn hưởng ưu đãi nhiều quá chuyển tiền miễn phí á, thì các bạn nên liên kết thẻ nội địa có đầu số là 9704 ha đó giờ mình sẽ kiếm ngân hàng Kiên Long đó, hiện tại thì Kiên Long nó đang mở tài khoản miễn phí các bạn và nó các bạn muốn đăng ký mà liên kết Momo thì các bạn chỉ cần mà mình vô ngân hàng Kiên Long mình nói ờ, mình mở tài khoản và mình đăng ký để mình đăng ký Momo thì nhân viên ngân hàng sẽ ờ, liên kết cho các bạn ha và đây các bạn đây là ngân hàng Kiên Long ha mình sẽ nhấp cho nó rồi ok thì ờ, thì các bạn bước đầu tiên á bước đầu tiên là các bạn sẽ nhập số thẻ số tài khoản ha thì các bạn lưu ý dùm mình ha số thẻ thì gồm có 16 số nhưng các bạn thì mình sẽ nhập số thẻ vô dạng như thế này các bạn thì bên dưới nó kêu mình nhập là họ tên chủ tài khoản thì các bạn sẽ nhập cho họ tên của mình vô ha đây là cái thẻ của bà xã mình ha mở bên ngân hàng Kiên Long ờ, sẵn tiện ờ, Kiên Long nó có chương trình ờ, khuyến mãi nên mình liên kết để làm video hướng dẫn cho các bạn ha thì rồi đây các bạn sau khi mà mình đã nhập số tài khoản nè họ tên số chứng minh xong thì các bạn nhấn ô tiếp tục giúp mình ha này. Đây các bạn thì nó à, sẽ kêu mình ở bên trên nó để gửi xác thực mã OTP nè từ ngân hàng Kiên Long ha đây bên bên dưới là tên của chủ thẻ ha và số thẻ đây nó đã gửi tin nhắn vậy các bạn đây 933 046 nó gửi tin nhắn từ ngân hàng Kiên Long các bạn mình sẽ nhập vô chỗ này 046 sau khi nhập xong nó kêu mình nhấn ô tiếp tục đây mình sẽ nhấn vô tiếp tục đó. Đó. nó báo là mình đã liên kết thành công nạp tiền vào ví Momo để sử dụng à, các dịch vụ của Momo như bạn Ok như vậy là mình đã liên kết thành công với uh, từ tài khoản uh, của ngân hàng Kim Long với ví Momo một cách đơn giản mà nhanh chóng luôn bạn rồi đây mình sẽ nạp tiền ngay Đấy các bạn thì uh, cái tài khoản nguồn của mình là bên trên ha thì nó để là ngân hàng Kiên Long đây mình sẽ nhấp vô số tiền cần nạp vô ha mình đã nạp thử 10.000 đây các bạn ok đó, mình sẽ nhấn ở ờ, chỗ bên dưới nó có chữ nạp tiền nè đây kiểm tra kỹ lại 10.000 đó tài khoản chính của mình nó có tích xanh đây đây nhấn vô chữ nạp tiền đó thì nó cho mình kiểm tra lại đây nguồn tiền là ngân hàng Kiên Long đó phí giao dịch miễn phí nha các bạn đó khi mà các bạn liên kết thẻ nội địa thì nó sẽ ờ, liên kết cho mình miễn phí ha mình nạp tiền cũng miễn phí nha rồi các bạn nhấn ô xác nhận thôi đó thì mình sẽ nhập mật khẩu của cái à, app Momo của mình vô sau khi nhập thì nó đang chạy nha các bạn đây đó nó báo mình đã nạp tiền thành công ha giao dịch phí Momo nè nạp tiền thành công đây mình sẽ mở lên đó đây số tiền mình vừa có vào ví 10 ngàn nha các bạn đó. rồi mình sẽ về màn hình chính đó, đây là tài khoản Momo của mình đó thì mình à, bên dưới để mình là điền kết thành công nè đây nó từ tin nhắn của mình luôn nha các bạn nha đó số dư thay đổi rồi bên đây là những cái ưu đãi của mình được hưởng này ha mình vừa nạp vào ví Momo thành công Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành cách đăng ký thành công gói Momo với ngân hàng Kiên Long ha. Thì các bạn lưu ý kỹ dùm mình ha, khi liên kết Momo thì các bạn à, lấy số điện thoại đã đăng ký với tài khoản ngân hàng đăng ký app Momo nha bạn. Và các bạn à, muốn à, đăng liên kết thành công thì khi mà các bạn mở tài khoản thì các bạn vô ngân hàng Kiên Long, các bạn nói với nhân viên là đăng ký dùm mình cái gói chuyển tiền trực tuyến. Gói này hoàn toàn miễn phí ha, để mình liên kết Momo. Đó. Và thì hiện tại theo mình biết thì mà ờ, hiện tại ngân hàng Kim Long nó mở tài khoản miễn phí các bạn thì cái cách mình để liên kết Momo với ờ, mình đăng ký gói chuyển tiền thu phí thì nó cũng hoàn toàn không có phí gì nên khi mà các bạn liên kết thành công Momo với à, app ngân hàng thì nó cũng không có tốn phí gì các bạn thì ờ, chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của mình nếu các bạn thấy thích video và thấy video hữu ích thì hãy like cho mình một like để ủng hộ tinh thần mình các bạn